mặc đồ này quá đi à Có xấu đâu, xin mà Em mà gì cũng xin hết trơn á Ừ, xấu thiệt yêu đương con cặc sung sướng là đại ca quen em tiền bạc xài thả ga nó đúc vào sâu không um, sâu lắm thế có đau không đau chứ đã thế còn ngoáy ngoáy ủa mà nó làm gì tết covid chưa làm gì ủa mà mày đang nghĩ cái gì thế <laughs> យើងទេឥឡូវយើងស្ដាប់ស្នេហានិពេលរបស់អ្នកនេះយកមានស្នេហ៍បាន3ខែគេក្លួចមានថ្មីឲ្យខ្ញុំចាស់ប្រើពាក្យសំដីសរសេរអត្តន័យវិញអឺបាទអើយអើយអានេះ Châu già thích gặp cỏ non Trẻ con thích chơi đầu cổ Em là cô gái còn sắc son còn មួយយើងទេឥឡូវយើងស្ដាប់ស្នាខានពេលរួមរបស់គ្នាយកមានស្នេហ៍បាន3ខែគេក៏លួចមានថ្មីឲ្យខ្ញុំចាស់ប្រើពាក្យសំដីសរសេរអត្តន័យໄວ